hello chào tất cả anh em Quay. À? đến với kênh vlog hình làng Bó Răng thòng thôn chín với nắc đòa sai bằng kẹ này kẹ sạch nước này đẹp lắm này chín lắm này <laughs> này ăn nem này này cung cũng đẹp trẻ đâu đẹp trẻ chứ <laughs> ôi ôi ôi